trước hết hãy học cách giao tiếp tốt hơn bằng cả văn viết và giao tiếp cá nhân. Mài dũa những kỹ năng ấy sẽ tăng giá trị của bạn lên ít nhất là 50%. Ông nói trong một cái video mà trên Facebook năm 2018. Xin chào bạn, chào mừng bạn đã quay lại với kênh của Phạm Hoàng. Hôm nay Hoàng sẽ giới thiệu với bạn một chủ đề, chia sẻ với bạn một chủ đề đó là 9 bài học nhân sinh của Warren Buffett ha. Chắc chắn cái này là những thứ bạn chưa bao giờ nghe tới. Ok, thì ông được biết đến là người gọi là nhà hiền triết xứ Omaha và ông đạt cực kỳ nhiều lĩnh vực ở trong đạt cực kỳ nhiều thành tựu trong lĩnh vực tài chính bên cạnh đó ông còn có một cái phong cách sống vô cùng là đáng quý luôn nhân cái dịp sinh nhật 89 tuổi của Buffett thì truyền thông à, kênh truyền thông CNBC họ đã làm một bài viết gọi là 6 bài học nhân sinh của huyền thoại đầu tư này thứ một bài học đầu tiên đó là kết hôn đúng người kết hôn đúng người là sao kết hôn đúng người bạn có biết uh, vị hôn thê của ông vợ của ông tên là gì không tên là Astrid bà và ông Warren Buffett ông rất nhiều lần ông khẳng định rằng kết hôn với bà là một trong những điều quan trọng nhất đời ông còn hơn cả những cái quyết định đầu tư nữa đây là một cái lời nói của ông tại cái tọa đàm với ông Bill Gates năm 2017 bạn muốn ở cùng với tuyết người mà bạn phấn đấu trở thành bạn sẽ phát triển theo hướng ấy và người quan trọng nhất xét theo khía cạnh ấy là người phối ngẫu của bạn tôi không thể nhấn mạnh tầm quan trọng của người đó thêm được nữa đó là cái lời nói của ông về cái tầm quan trọng của việc kết hôn đúng người và một cái phát biểu khác tại cái hội nghị thường niên Berkshire Hathaway năm 2009 ông bảo là hãy kết hôn đúng người tôi đang nói nghiêm túc đấy điều đó sẽ tạo ra khác biệt cho cuộc đời bạn nó sẽ thay đổi khát khao của bạn tất cả mọi thứ à đó là những cái gọi là những cái chia sẻ cực kỳ gọi là cực kỳ tâm huyết của ông về việc làm sao kết hôn đúng người và một chuyện quan trọng nữa là bạn nhớ bấm đăng kênh và bấm nút chuông nha ok cái số 2 đó là gì số 2 là hãy đầu tư vào bản thân đầu năm 2019 trong một dịp nói chuyện với tổng biên tập của cái tờ báo Yahoo Finance ông Buffett ông nói sự đầu tư tốt nhất chính là đầu tư vào bản thân bạn. Trước hết, hãy học cách giao tiếp tốt hơn bằng cả văn viết và giao tiếp cá nhân. Mài dũa những kỹ năng ấy sẽ tăng giá trị của bạn lên ít nhất là 50%. Ông nói trong một cái video mà trên Facebook năm 2018. Và tiếp theo nữa là hãy quan tâm đến tâm hồn của bạn, đặc biệt là khi bạn còn trẻ. Tại sao lại phải quan tâm đến tâm hồn ta? Đúng không? Tâm hồn thì liên quan gì? Ông bảo là nếu tôi đưa cho bạn một chiếc xe hơi và đó là chiếc xe duy nhất bạn có trong cả cuộc đời thì bạn sẽ chăm sóc nó ra trò đấy tức là sao chày xước một cái sửa nó ngay lập tức bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và gọi là sửa chữa làm tất cả mọi thứ ngay lập tức hầu như là không để nó xảy ra bất kỳ một cái gì vì nó là chiếc xe hơi duy nhất của bạn đúng không và bạn cũng chỉ có một tâm hồn và một cơ thể bạn không thể quan tâm nó khi mà bắt đầu mình 50 hay 60 lúc đó mình mới đi gọi là quan tâm tới cơ thể hay quan tâm tới tâm hồn mình đúng không mình phải mài giũa mình phải rèn luyện nó nếu mà mình đợi tới lúc đó thì nó sẽ rỉ reset hết rồi số 3 cái số 3 này là cái cực kỳ quan trọng này cái số 3 này nó quyết định rất nhiều thứ trong cuộc đời là đó là chọn những người đẳng cấp mà chơi đẳng cấp là sao bạn chơi với ai điều cực kỳ quan trọng trong một cái cuộc phỏng vấn để làm tư liệu viết sách của nhà văn Gian Joe Segan. Ông Buffett ông tâm sự là một trong những điều tuyệt vời nhất bạn có thể làm trong đời là có những người giỏi hơn ở xung quanh mình. Nếu xung quanh bạn là những người được Buffett gọi là đẳng cấp cao thì bạn sẽ bắt đầu hành xử giống như họ. Và ngược lại, đúng không? Ngược lại, nếu bạn đàm đúng với những người mà cư xử kém hơn mình thì bạn sẽ nhanh chóng bị kéo theo cái hướng xấu đó. Đơn giản là như vậy bạn có thấy cái lời khuyên này nó tương đồng với cái đạo quân tử của người xưa bạn nghĩ sao về điều này hãy comment ở phía dưới cho họ biết hãy chia sẻ cho họ biết cái suy nghĩ của bạn về cái chuyện chọn người đẳng cấp mà chơi nó như thế nào à ok điều số 4 điều số 4 này cực kỳ hay đó là làm việc cho những người mà bạn kính trọng có nghĩa là sao cũng trong cuộc phỏng vấn đó ông Buffett ông nói hãy làm việc cho người mà bạn ngưỡng mộ nhất đó không nhất định là công việc bạn sẽ làm trong 10 năm tiếp theo nhưng sẽ có cơ hội học hỏi được rất nhiều điều trong quá trình đó cũng đừng nghĩ quá nhiều tới tiền lương dù nó là một yếu tố quan trọng trong quyết định lựa chọn nghề nghiệp của bạn ông Buffett thở gọi là thở trẻ của ông thở mà ông chưa giàu á ông từng làm việc cho ông ờ, Benjamin Graham đúng không ai cũng biết điều đó vì sao vì ông hâm mộ ông Graham quá nên ông xin làm việc cho ông này mặc dù không hề biết lương của mình là bao nhiêu ông bảo là tôi chỉ biết cuối tháng sau khi nhận được bảng kê lương của mình lúc đó biết còn chưa lúc mà vào làm nó cũng chả biết được bao nhiêu tiền lương cả số 5 này điều số 5 bỏ ngoài tai những thông tin nhiễu là sao là trong cái xã hội tràn ngập thông tin như hiện nay những cái dạng tin tức rồi phân tích rồi báo cáo rồi dự báo đủ loại chuyên gia sẽ dễ dàng gọi là làm cho chúng ta rối nùi đúng không nếu mà ngày nào bạn đầu tư mà bạn cũng lên bạn xem hết diễn đàn nọ hay diễn đàn kia đọc hết bài phân tích của người nọ người kia là rối nùi luôn và bạn có để ý một điều là không ai chắc chắn được thị trường tài chính nó sẽ chuyển biến theo hướng nào vì vậy cái chiến lược tốt nhất theo Warren Buffett là giữ một cái đầu lặng và kiên định với mục tiêu của bạn ông nói là tôi không để ý đến những gì nhà kinh tế nói thật đấy nếu bạn nhìn vào sự nghiệp của các nhà kinh tế thì sẽ thấy họ chẳng kiếm được mấy tiền khi mua bán cổ phiếu nhưng mọi người lại cứ nghe theo họ tôi thì chẳng mấy khi gặp rắc rối với chuyện này đó là lời Buffett chia sẻ và bạn hãy nhớ đừng quá quan tâm đến những thông tin nhiễu loạn ngoài kia nha hãy giữ một cái đầu lạnh và kiên định ở mục tiêu của mình ok số 6 là gì số 6 là thành công không đo bằng tiền mà bằng tình yêu mới đầu mình nghe cái điều này mình sẽ nghĩ một cái hết sức cơ bản như sau ờ đúng rồi mấy người nhiều tiền hay nói thành công không đo bằng tiền mà đo bằng tình yêu đúng không mấy người nhiều tiền hay nói như vậy ông Buffett ông đứng top trong những người giàu nhất thế giới ông bảo là đừng lấy tài sản để đánh giá thành công mà mấu chốt là những người gần nhất có yêu thương bạn hay không thì nếu mà nhìn ở một góc độ nào đó thì đúng thì nhìn góc độ nào đó thì đúng bây giờ chẳng lẽ mình lại đợi chừng nào mình có nhiều tiền rồi mình bảo lúc đấy mình hạnh phúc đúng không mình phải xem xung quanh mình vợ chồng mình con cái mình bạn bè mình đồng nghiệp của mình hay là cấp trên của mình hay cấp dưới của mình họ có yêu quý mình hay không vì cuộc sống lúc nào bạn cũng phải sống ở cái giây phút hiện tại của mình nếu mà mình cứ bảo là ô thôi chừng nào bây giờ mình mọi thứ mình đang căng thẳng quá mình đang stress quá mình uh, gọi là mình gọi là thôi mình kệ hết đi mình cứ tập trung mình kiếm nhiều tiền trước thì liệu cuộc sống nó có vui vẻ và liệu nếu mà bạn sống với một tâm thế như vậy bạn có thể kiếm nhiều tiền được không đúng không ông nói tiếp này được yêu thương vô điều kiện là lợi ích lớn nhất mà bạn có thể nhận được đó là điều ông nói với với sinh viên MBA năm 2008 và điều kỳ diệu nhất về tình yêu là bạn không thể từ bỏ nó nếu bạn cố gắng cho đi thì bạn sẽ được gấp đôi nhưng nếu bạn cứ giữ khư khư cho mình thì nó sẽ biến mất đó là một thứ phi thường khi người ta quyết tâm đẩy nó ra thì lại nhận được gấp 10 lần nhiều hơn thế đó là cái về thành công không đo bằng tiền mà đo bằng tình yêu nhưng mà đôi khi chúng ta phải cân bằng nó đúng không khi mà mình hay nghe những người nhiều tiền cứ nói thành công không đo bằng tiền đúng rồi tại họ nhiều tiền quá rồi nhưng mà mình thì sao mình vẫn phải cân bằng mình vẫn phải sống làm sao cho mình cảm thấy vui vẻ hạnh phúc mọi người xung quanh mình cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh mình đó là bạn đã thành công rồi tiền sớm muộn nó cũng sẽ tới ok và chưa hết 6 bài học đó chưa hết vẫn còn những bài học tiếp theo nhưng mà bây giờ một cái khía cạnh rất khác đó là biết không để được có nó là sao là ông Buffett là tính tới cái thời điểm mà của cái bài báo này là ông đã 87 tuổi nhưng mà vẫn luôn thu hút sự chú ý của thế giới và năm 2017 là ông vẫn đứng thứ hai về những người giàu nhất hành tinh và bất kỳ động tĩnh bất kỳ lời nói bất kỳ một cái gì của ông gọi là luôn được báo giới săn đón để gọi là đăng tin tiếp các thể loại vậy bằng cách nào ông trở nên vĩ đại như thế đơn giản đó là ông làm chủ được thời gian của mình hay nói cách khác đó là nghệ thuật thiết lập ranh giới cho chính mình ông có một cái câu châm ngôn gọi là bài học vàng trong cuộc sống của ông đó là sự khác biệt giữa những người thành công và những người thực sự thành công đó là những người thành công họ không nói không còn những người thực sự thành công họ nói không với hầu hết mọi thứ những người thực sự thành công họ nói không với hầu hết mọi thứ cái câu đó không hẳn chỉ nói về khía cạnh đầu tư nhé mà nói không ở đây có nghĩa là bất kỳ khi nào bạn cần đưa ra cái quyết định chốt yếu quyết định xác đáng cái quyết định quan trọng là mình phải áp dụng cái này mình phải áp dụng cái nói không chẳng hạn như nếu mà hầu hết những người tham vọng nhất thì người ta muốn luôn muốn mọi thứ là cái gì cũng được hoàn thành hoàn thành hoàn thành đúng không mình luôn bám sát mục tiêu mình làm thật nhiều mình học hỏi thật nhiều mình cố gắng thăng tiến mình cố gắng phát triển nhưng mà nếu mà mình nhìn lại khi mà mình làm quá nhiều như vậy nãy mà vừa nói đúng không cuộc sống cá nhân của mình nó có còn cân bằng không mình có còn hạnh phúc không mình còn vui vẻ không hay là mình làm quá nhiều mình về nhà mình stress hay mình đầu tư mình nghiên cứu quá nhiều thời gian đầu tư mình không quan tâm đến gia đình mình không quan tâm đến tình yêu mình không quan tâm đến bạn bè của mình nó có cân bằng không tham vọng cũng phải là ưu tiên cho gia đình cũng phải là ưu tiên mở rộng giao lưu các mối quan hệ của mình giữ cho các mối quan hệ của mình nó được ấm nóng chứ không phải là lúc mình cần mình mới hô hào tới người ta còn bình thường thì mình lạnh nhạt mình không nói gì và đôi khi bạn thích cái gì bạn còn phải theo đuổi nó nữa nếu mà mình cứ tập trung mỗi một cái làm việc không thôi mình không theo đuổi những cái sở thích của mình tới lúc mình có tiền rồi mình còn theo đuổi được cái sở thích đó nữa không chưa chắc đúng không? chưa chắc vấn đề cấp thiết cần được ưu tiên giải quyết là bạn phải tập trung vào những cái thứ quan trọng để đơn giản hóa cuộc sống của mình đi nó là nói không với những thứ không quan trọng và nói có với những thứ thực sự quan trọng nhớ nhá nói không với những thứ không quan trọng và nó có với những thứ thực sự quan trọng à, ông Steve Jobs CEO cựu CEO của Apple ông cũng có một cái chia sẻ thiên tài trong mắt người giàu nhất thế giới Bill Gates là ông đó cũng đồng tình với quan điểm yếu tố quan trọng nhất chính là sự tập trung Steve Jobs hoàn toàn ủng hộ cái khái niệm nói không tại hội nghị các nhà phát triển Apple toàn cầu vào năm 97 ông nhắn nhủ như sau mọi người nghĩ tập trung nghĩa là nói có với những thứ bạn phải tập trung tuy nhiên điều đó không hẳn đúng bởi nó còn được hiểu là phải nói không với hàng trăm hàng nghìn ý kiến hay ho từ bên ngoài nhất định bạn phải chọn lọc kỹ lưỡng ông Steve Jobs ông bảo tôi thực sự tự hào với tất cả những gì mình chưa làm hay những thứ mà chúng ta đã làm được cải tiến đôi khi là nói không với một nghìn thứ tức là đôi khi trong cuộc sống bạn đang làm cái này có rất nhiều những cái cám dỗ rất nhiều những cái thứ hay ho nó tới và nó thôi thúc mình phải làm theo những cái thứ mới hấp dẫn hơn những cái thứ hay ho hơn những cái thứ mà mình cảm giác mình nghĩ là nó sẽ tốt hơn đó là lúc bạn cần phải kiên định để mà nói không dù gọi là trong đầu mình luôn luôn có tiếng nói nhỏ là hãy làm đi hãy chớp lấy cơ hội đi hãy phải làm cái này đi phải làm ngay nó rất khó chứ không phải dễ rồi đôi khi mình phải cần cái sự tỉnh táo cái trí tuệ để mình biết lúc nào nói không và lúc nào không nên nói không đúng không mình phải cần rất nhiều thứ nó sẽ nói mình là nếu mà bỏ lỡ thì không có được cơ hội thứ hai đâu đồ này nọ tùm lum ta la hết giống như đầu tư khi mình đầu tư trên thị trường sẽ có rất nhiều gọi là ôi bây giờ mua ngay đi gọi là lên tàu ngay không là không kịp không là không lời được mấy chục phần trăm mấy trăm phần trăm đâu nhưng đôi khi sự thật sự quan trọng là ngồi yên một chỗ đôi khi sự quan trọng nhất thành công là ngồi yên một chỗ ừ. ok rồi Hàn sẽ chia sẻ với bạn 7 điều người thành công nói không mỗi ngày à, để xem họ nói không cái điều gì thì cái này được viết bởi ông uh, Jim Collins tác giả của quyển sách rất là nổi tiếng là từ tốt đến vĩ đại hay là xây dựng để trường tồn đó ông từng góp ý rằng thay vì viết danh sách những việc cần làm thì chúng ta nên lập danh sách những việc ngừng làm bởi vì nếu mà mình cứ ám ảnh bởi cái những cái danh sách những việc dài rằng rằng mình cần làm thì đôi khi những việc đó nó chẳng mấy quan trọng và nó làm mất thời gian của mình nó làm cho mình gọi là quỹ thời gian của mình ngắn lại dẫn đến việc mà mình không thể nói có với những cái thứ thực sự quan trọng bây giờ nhá bảy điều dưới đây là những điều mà những người thành công nhất thường xuyên nói không này số 1 không bận tâm đến cơ hội và mọi thứ không đem lại giá trị xứng tầm với họ hoặc là không góp phần thúc đẩy cái sứ mệnh cuộc đời của họ tức là khi bạn đang làm một cái điều gì đó bạn đang đi cái hướng này cái mục tiêu của bạn là cái này cái sứ mệnh của bạn là cái này thì những cái gì mà không góp phần giúp bạn hoàn thành cái đó hãy đặt nó sang một bên những gì mà không góp phần hoàn thành cái mục tiêu của bạn hãy đặt nó sang một bên tạm thời để sang một bên hãy tập trung vào cái mục tiêu của mình đó là cái số 1 cái số 2 không tham gia các sự kiện giao lưu bề nổi gọi là sao bề nổi là sao là những nơi mà người ta đi gặp xong rồi phân phát nên cả phân phát gọi là danh thiếp tùm lum đó mà không bao giờ liên hệ với nhau tại sao tại vì những người thành công đó, họ không cần mạng lưới thứ họ cần là xây dựng những cái mối quan hệ bền vững những cái mối quan hệ có thể giúp họ ra tiền những mối quan hệ có thể gọi là cải thiện công việc cải thiện cuộc sống của họ đó mới là cái điều thực sự quan trọng số 3 không phí thời gian cho những người nhàm chán tiêu cực thích phê phán có khả năng gọi là gọi là rút cạn năng lực của người khác bạn đấy và bạn ngồi bạn khi mà bạn nói chuyện với những người mà hay than thở hay than vãn hay chê người đó chê người kia bạn có thấy mệt không mệt lắm những người đó là những người rút cạn năng lượng của người khác hãy tránh xa họ ra số 4 không làm việc quá tải dù đúng là một số người thành công họ làm việc cật lực 60 đến 80 tiếng mỗi tuần nhưng mà những người cực kỳ thành công họ vẫn cân bằng họ vẫn cân bằng họ vẫn có khoảng thời gian cho gia đình ông Bill Gates ông vẫn đi rửa bát ông vẫn có những cái tuần lễ gọi là không làm gì cả họ không nghiện công việc đến nỗi bỏ bê bản thân mình vì sao vì họ biết nếu mà bản thân mình mình có không lo nổi chăm sóc cá nhân mình mình còn không chăm sóc nổi thì mình làm sao mà lo được cho ai đúng không mình làm sao mà lo được cho ai số 5 không ôm đồn công việc hãy học cách ủy thác cho những người đáng tin cậy bạn không thể thành công nếu bạn làm tất cả mọi thứ một mình hãy ủy thác cho những người đáng tin cậy số 6 không để ai quyết định số phận của mình trong một cái lời khuyên khác ông Buffett ông khẳng định bạn phải kiểm soát được thời gian của mình bạn không thể nào làm được điều đó trừ khi bạn nói không và đừng để bất kỳ ai thay bạn định đoạt cuộc sống của mình đó là cái ý nghĩa của việc nói không số 7 này cái cuối cùng và cũng là cái hay nhất đó là không lấy lòng người khác người thành công không bao giờ bỏ bê ước vọng của mình bằng cách gọi là đi đáp ứng những cái mong muốn khát vọng của người khác khi bạn đã tìm ra đam mê của mình đã tìm ra khát khao của mình đã tìm ra ước mơ của mình thì hãy kiên định kiên trì thực hiện nó đừng quan trọng gọi là người khác suy nghĩ gì về bạn hay là đừng cố gắng lấy lòng những người mà bạn thấy họ giỏi hơn mình họ giàu hơn mình hãy bỏ qua chuyện đó ok rồi tiếp theo anh sẽ chia sẻ với bạn ba nguyên tắc tập trung để thành công của ông Buffett này cái này cái cực kỳ hay hãy nốt lại à, rồi bài học 3 bước đơn giản để đặt ra danh giới nói không với cái sự phân tâm và toàn tâm toàn ý thực hiện những cái mục tiêu như sau số 1 bạn hãy viết ra 25 danh sách mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của mình đầu tiên này bước số 1 này viết ra 25 danh sách mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của mình Số 2 Khoanh tròn 5 mục tiêu quan trọng nhất phù hợp với bạn 5 các mục tiêu quan trọng cấp thiết nhất Nhớ nhá, bước số 1 là viết ra 25 mục tiêu Bước số 2 là khoanh tròn 5 cái quan trọng nhất Bước số 3 Xóa hết hai chục cái còn lại đi Gạt hết đi Cái nào hơi hơi quan trọng gạt hết đi, gạt lại Tại sao? Tại vì theo Buffett 20 cái mục tiêu này ít quan trọng hơn Và không phải là những cái ưu tiên cấp thiết Vì vậy nếu mà mình cứ mình cứ thấy bột thu nó dễ mình làm chứ mình dồn thời gian vào đó thì mình lãng phí năng lượng của mình thay vào đó mình tập trung vào năm cái quan trọng nhất năm cái mục tiêu hàng đầu của mình nhớ nhá điểm mấu chốt đây là nói không với những thứ trong cái danh sách cần làm trừ những cái mục tiêu mà bạn xác định là mình dành cả tâm huyết mình tập trung quan trọng nhất vào đó thì mình hãy làm nó còn hai chục cái kia bỏ qua đi hãy tập trung vào cái trọng tâm của mình Ok, bạn muốn làm Hoàng làm video về chủ đề gì hãy comment ở dưới. Bạn thấy video hữu ích hãy thanh và giúp Hoàng chia sẻ nó nha. Xin chào, hẹn gặp lại.